Rồi bây giờ mình mình, mình sẽ đi tìm khủng long giữa vườn hoa nha Thấy rồi Thấy rồi hả? À, thấy rồi à, Mình đã bị thua rồi <laughs> Ok bạn đi kiếm tiếp nhé. Rồi khủng long gái đi tìm tiếp đi Tìm khủng long tiếp đây nè Đây nè đâu Đây yeah Một bài khủng long nè Bắt được rồi nè Đâu vậy? À, thì ở dưới mép lá này À, thì ra là một bạn ba sừng ở đây nè à. Xin chào Ok, bạn hôm dạ. nay bạn đi tìm tiếp nhé Các bạn kẹp rồi Bị kẹp nữa hả? Tiếp có một bạn gì ở đây nè Dịch lắm Wow Wow, thì ra là một bạn khủng long đỏ Chị dạ, yeah. Dạ. bạn cảm ơn cả cả bạn. bạn <laughs> Bạn đi tìm tiếp nhé Ok Ok Nani? Ở trong nhánh hoa này mình thấy có cái gì màu hồng hồng nè Có cái gì màu hồng nè Wow. Dạ mà. Dạ. Ai mà. Màu hồng luôn. Xin chào bạn. Nani? Ừ, dạ dài. Xin chào ừ, cổ dài. Bạn trốn ở để lâu chưa? Mình trốn nãy giờ mũi cắn quá trời luôn. Bạn đi tìm tiếp nhé. Ok. Rồi giờ mình tìm ở đâu đây ta? À. à. Ý, có cái con gì màu vàng vàng ở sau cánh hoa kìa kìa anh em đây nè thấy rồi đâu, đâu, đâu, ừ. trời ơi người em người em người em khác màu thôi gai màu vàng xin chào bạn không cái chốc quá ok mời bạn đi tìm tiếp nhé à, ở đây nè có cái bạn nào đang leo cây kìa leo cây leo cây leo cây Nani? hello bạn Nãy giờ mình leo cây kiến cắn dữ quá <laughs> Leo cây kiến cắn hả? Ừ, kiến cắn đâu quá rồi Mời bạn trường tiếp nha, mình đi gãi đây <laughs> Rồi, khủng long ngay tiếp nước đi nha ừ. Đâu nước ta? Ê, ê, ê Ở phía sao cái cây này có cái con gì sao? Cháy rồi Ui da Ui da Bạn hay quá Sao bạn thấy mình hay vậy? mình <laughs> trốn kỹ lắm mà xin chào bạn bạn đi tìm cái nha cá tấn ơn nè ờ xin cảm ơn nha à, trời ơi đẹp quá chào bạn đi tìm tiếp đi nha bạn còn nhiều lắm ừ. rồi giờ mình sẽ đi tìm sừng mông tiếp nha đâu là ta à, cái cá Ủa, đây nè ở đây có cái bạn ba đầu hay gì nè họ xanh xanh Freak out! Wow. Thấy bạn rồi <laughs> bạn Hay quá sao bạn hay thấy hay vậy Xin chào bạn nha <laughs> đi tìm tiếp nha còn nhiều lắm rồi đây đúng rồi Ý, có đúng cái rồi. con gì con vinh nè wow đang sau lưng cây luôn Ê, hồn tôi nè tôi là khủng long nước cổ dài nè bà ơi bà đi tìm tôi hả chứ tìm tôi cho tôi ăn miếng đi cảm ơn bạn không miếng thầy rồi bạn đi tìm tiếp nha trời ơi rồi giờ đâu có ta rồi giờ sao sẽ không thấy bạn nào nữa ta rồi các bạn đâu hết rồi Ê, có cái con gì phía sau cạnh qua hồng kìa A few Ê, moments gì later. Vậy? Có như màu đỏ vậy? Màu hồng quá hồng kìa. Thấy chưa? cái gì màu đỏ kìa? Đây nè, nó đang ăn quá hồng kia. Thì Chị nè Trời ơi Chị à khủng long Ra là khủng long luôn Hai bạn khủng long luôn Xin chào bạn Xin chào bạn Sao bạn trốn trên cao quá vậy Chắc Bạn đi tìm tiếp nha Để tôi quất con khủng long này luôn oh, Rồi rồi Rồi ở bên kia còn hai bạn hai đầu nữa thì phải wow, ừ, cái bạn từ... này màu nâu trời khó ơi. nhìn ghê luôn wow. đây trời ơi bạn thì ra là đây rồi xin chào bà hello cho mình ăn miếng nha đây đi mình chỉ điểm cho có một bạn ba đầu ở đây nè bạn ba đầu hả đây nè bạn hai đầu quá hai đầu hai đầu bắt rồi cái bị bắt rồi à, ta bạn cái thằng này nó chơi xấu quá, nó chơi chỉ điểm tôi ăn gan quá hà, không chịu đâu Không chịu hả? không chịu về làm sao, giờ thua rồi Thua rồi, thua rồi. thôi Không ra chơi lại nha Trời ơi, rồi đây nguyên dạng khủng long Trời, nó không thèm trụn luôn nè cha cha Trời ơi, cái gì mà ngay đây không thèm trộn luôn Này giờ không thấy luôn Thấy bạn rồi <laughs> Thấy bạn Chào bạn, này giờ không cần phải đi tìm luôn Bạn xuất hiện luôn rồi ok về thôi các em vậy thôi vậy thôi hôm nay chơi vậy được rồi cắn đuôi bạn này đem về <laughs> ngày mai chơi chúng tìm tiếp nha tờ thật là siêu mạnh té rồi nó té rồi trời ơi xỉu xỉu ơi đau không khủng long khủng long đau không khủng long đau lắm đâu tôi cắn nhẹ lắm <laughs> rồi bể khủng long về thôi ui tờ này thật là mạnh bé không nóng dê Để đi tuần tra xem ấm sao chưa ấm sao chưa các bạn ấm sao bạn ơi Mình khỏe lắm Cảm ơn bạn nha Ngon quá Đi chơi mà trời còn được ăn nữa Thật là thích Mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama ơi lấy sức con ve nữa ăn nhiều vô nha bữa sau chơi tránh tìm tím ha ừ. bữa sau trộn chỗ nào đứng bị kiện cắm nha <laughs> cho tà lét ngậm một bông hoa luôn wow quá đẹp luôn ừ. rồi chị wow. ghét ngậm một bông hoa ừ, tà lét ngậm bông hoa rồi đó <laughs> rồi thôi bây giờ mình đi về